Hello xin chào cả nhà chào cả nhà quay trở lại với kênh Phạm Hưởng với lốc kênh phong thủy tử vi trọng đời nhé hôm nay Phạm Hưởng xin chia sẻ cho bà con cô bác về cái tuổi 1990 nữ mạng nhé à, Phạm Hưởng sẽ chia sẻ về phong thủy tử vi trọng đời luôn nhé lá số tử vi của mình luôn 1990 nữ mạng căn ngọ này thì à, hướng nhà xây là xem hướng nhà đây nè thì à, uh, ờ, 1990 này nữ mạng căn ngọ mận gia chủ là lộ bàm thỏ nhé đất đường đi cung uh, gia chủ là cung cấn này cung này là cung bắt chặt đấy bà con cung bắt chặt nhé hay mà hay còn gọi là cung uh, phi đó nó quẻ chặt gia chủ nó nó là tây tứ chặt có nghĩa là con nhà hướng tây thuộc tây tứ chặt nhé đây hướng tốt của đây này gồm có bốn hướng này hướng thứ đầu tiên đó là hướng tây nam là sinh khí tốt này hướng thứ hai đó là hướng tây bắc là thiên y này hướng thứ ờ, ba đó là hướng chánh tây này và hướng thứ tư đó là hướng phục vị hướng đông bắc này nhé Đấy. thì hướng xấu là hướng đông nam này hướng ờ, bắc này hướng ờ, đông này à, hướng nam này đây là bốn hướng xấu nhá thì bà con có bác xây nhà theo hướng này nhá lữ mạng ra 1990 xây theo nhà hướng này hướng nhà tắm và hướng nhà bếp cũng vậy luôn nhá rồi thì qua đây thì phòng hướng chia sẻ luôn này có tuổi 1990 lữ mạng này tử vi lý số trọng đời nhá lỡ thì là cung ly nhá cái cung uh, ờ, tử vi là cung ly này mạng lộ bằng thổ này đất đường đi này xương con ngựa tướng tinh con vượn nhá phật quan âm độ mạng nhá đấy, đấy. tử vi cho thấy rằng là khi còn trẻ trải qua nhiều thử thách này mới có được một cuộc sống khá giả tình cảm thì không không tốt đẹp phải ờ, tới khi về già mới được hưởng uh, hưởng phúc nhá về tình duyên nhé thì Phạm Hướng chia sẻ luôn về tình duyên của tuổi ờ, ngọ luôn căn ngọ 90 nhé thì ai mà săn vào tháng 4 tháng 9 âm lịch này nữ canh ngọ sẽ có một mối tình duyên rất là đẹp tuy nhiên sau kết hôn cuộc sống gia đình lại không như họ tưởng nhé nữ canh ngọ phải làm việc khá vất vả thì mới có thể đảm bảo được cho cuộc sống gia đình trong hôn nhân có vấn đề nảy sinh ảnh hưởng tới hạnh phúc hai bên muốn có gia đình êm ấm thì nữ canh ngọ cần phải Ờ, biết thận trọng hơn trong vấn đề chi tiêu nhớ rồi mở kinh doanh hay là góp vốn ờ, làm ăn thì cần phải tìm hiểu rõ cho kỹ nhé tránh thất thoát về tiền bạc hay bị lừa lọc nhé Đấy, còn nữ uh, ờ, căn ngọ 90 mà sanh vào tháng 1, tháng 2, tháng 5, tháng 8, tháng 10 và tháng 12 âm lịch nhé. Căn ngọ trong tình yêu có nhiều nhá, có nhiều sóng gió này và chắc trở họ phải rất là khó khăn mới có thể tìm được người như ý sau kết hôn nhìn chung thì cuộc sống gia đình khá hạnh phúc và tươi đẹp với à, tuy đôi lúc có xảy ra một số việc bất hòa tranh cãi nhưng hầu hết không làm ảnh hưởng gì tới tới tình cảm giữa các thành viên trong gia đình nhé việc quan trọng nhất sau kết hôn của lứa cân ngọ chính là cố gắng phát triển về sự nghiệp này nhé và để gia đình có cuộc sống uh, tiêu pha thoải mái hơn nhé thì à, nữ canh ngọ mà sinh vào tháng 3 tháng 6 tháng 7 tháng 11 âm lịch tình duyên của nữ canh ngọ đẹp như mơ đấy nếu ai sinh vào tháng này nhé họ có một mối tình đẹp và sâu sắc sâu sắc nhé sau kết hôn cuộc sống gia đình trọn vẹn gặp nhiều may mắn về công dân tài lộc luôn Đấy, các thành viên trong gia đình thì đoàn kết giúp đỡ thương yêu lẫn nhau nhé nếu mà ai căn ngọ mà sinh tháng 3 tháng 6 tháng 7 tháng 11 âm lịch thì cực kỳ là đẹp nhé Đấy, cực kỳ là đẹp rồi à, Phạm Huấn chia sẻ luôn về gia đình và sự nghiệp này đấy là nữ thanh ngọn cuộc sống gia đình đa phần ờ, đều tốt đẹp từ nhỏ được cha mẹ thương yêu chăm sóc chu đáo khi kết hôn cũng may mắn không kém nữ canh ngọ được gia đình chồng yêu quý nhé còn cái kính trọng về già gặp được nhiều may mắn nữ canh ngọ có tài kinh doanh nếu làm ăn buôn bán sẽ rất là phát triển sự nghiệp mở rộng nhé vào những năm 30 à, tuổi trở đi này sau kết hôn lại phát triển càng nhanh chóng hơn dễ dàng hơn đạt được những thành tựu to lớn nhá. Đấy, từ năm 30 tuổi trở đi ấy, thì về vấn đề là sự nghiệp thì rất là rất là tốt nhá. Đấy, tuổi hợp làm ăn này trong các vấn đề hợp tác làm ăn hầu như hợp đầu tư kinh doanh thì nữ cân ngọ nên lựa chọn các đối tác như sau này như là tân mùi này giáp tuất đến Vinh sửu này do hợp mệnh lên nếu hợp tác làm ăn với những tuổi này công việc sẽ rất là thuận lợi thành công lớn đem lại nhiều thành quả tốt đẹp nhé rồi thì Phạm Hướng chia sẻ luôn về lựa chọn vợ chồng của tuổi căn ngọ nữ mạng nhé sẽ kết hôn với một trong các tuổi như là tân mùi giáp tuất này đinh sửu này hay mậu thìn này thì cuộc sống của nữ căn ngọ này sẽ có nhiều bước chuyển biến rất là bất ngờ những tuổi này nếu kết hợp với căn ngọ sẽ rất tốt đẹp cả về tiền tài vì vậy mà nếu muốn có một cuộc sống sung túc đầm ấm giàu sang phú quý thì nữ canh ngọ lên nắm bắt chắc chắn những chàng trai này nhé kết hôn với tân mùi hoặc là giáp tốt thì cuộc sống sẽ có nhiều may mắn về tài chính kết hôn với đinh sửu hay mậu thìn sự nghiệp phát triển nhanh chóng nhé thế còn mà kết duyên với một trong các số như là kỷ mão đinh mão thì cuộc sống hôn nhân của canh ngọ sẽ gặp phải nhiều khó khăn trong cuộc sống hai tuổi trên kết hợp với nhau tuy rằng tình cảm khá tốt nhưng đời sống vật chất lại không được đầy đủ cho lắm nha chịu ảnh hưởng thiếu thốn này mới có một cuộc sống đầm ấm hơn thì hai người phải cố gắng hơn nữa nhé Đấy, vấn đề xây dựng sự nghiệp của mình may ra cũng nên dành nhiều thời gian hơn để bồi dưỡng tình cảm cho cho đôi bên nhá rồi tiếp theo thì xong đây Đấy, kết hôn với trong các tuổi như là ất hợi này bính tý này kỷ tỵ này cuộc sống đôi lúc rơi vào tình cảm thiếu thốn tình cảm ban đầu tốt đẹp nhưng do những khó khăn trong cuộc sống sự ờ, sự không thuận lợi cản trở cái tâm trạng không được vui vẻ cho lắm nhá để cuộc sống gia đình thoải mái vui vẻ thì căn ngọ lên học cách cảm thông biết lắng nghe người khác khác nhiều hơn nhé hạn chế bất tính lóng lẫy cố chấp của mình đi nhé Đấy, và quan tâm nhiều hơn đến cảm xúc của những người ở bên cạnh nhé Đấy, là nếu gần ngõ tính thì nóng lóng lẫy bật chợt nha thì hãy nên ờ, chú ý đến ờ, cảm xúc của mình nhé căn ngọ rồi do xung khác với tuổi ờ, lên vào những cái năm ở 17, 22, 23, 29, 34, 35, 41 tuổi căn ngọ không nên tổ chức kết hôn vào những cái tuổi này nhé Đấy, cái khu vực những cái năm này thì sẽ khó khăn cho, cho chính bản thân mình nhé gặp nhiều những cái khó khăn về đường lương duyên này nọ nhé rồi chia sẻ luôn phòng hướng chia sẻ luôn về cái tuổi đại kỵ của mình thì trong vấn đề tìm bạn à, bạn hợp tác để làm ăn Đấy, nữ căn ngọ không lên lựa chọn những à, tuổi sau đây để làm đối tác nhé đó là nhân thân này quý dậu này mậu dần giáp thân này ất dậu này và bến dần nhá, do xu khắc về bảng bận lên nếu hợp tác với những tuổi này sẽ đem lại nhiều điều không thuận lợi trong cuộc sống của căn ngọ nhé cái căn ngọ này cái căn ngọ với các tuổi uh, trên thì kỵ nhau vì mà cũng không lên kết duyên luôn nhé không lên kết duyên với những cái tuổi trên luôn nhé với những người này để tránh gặp phải những khó khăn chắc trở trong cuộc sống hôn nhân nhé thì căn ngọ cũng không nên kết hôn với nhân thân quý dậu mậu dần giáp thân ất dậu và bấm ờ, dần nhá rồi đi trên hướng chia sẻ luôn cho ờ, tuổi căn ngọ này luôn nữ mà luôn về cái ờ, phong thủy ngày xuất hành bây giờ hoàng đạo nhá mỗi một tuổi một người đều có khung giờ hoàng đạo riêng của chúng ta chúng ta nắm bắt được khung giờ hoàng đạo này khi chúng ta đi làm ăn ký kết hợp đồng làm ăn hay buôn bán giao thương hay đi bất kỳ làm về vấn đề gì nữa thì nó sẽ đem lại nhiều rất là nhiều thuận lợi cho chúng ta nhé chọn ngày giờ xuất hành phù hợp sẽ giúp rất nhiều trong việc thực hiện những công việc lớn thêm sự may mắn thuận lợi cho những dự định sắp tới nữ cân ngọ lên xuất hành vào những ngày lẻ tháng lẻ và giờ lẻ nhé đấy sẽ rất thuận lợi gặt hái được nhiều thành công tốt đẹp cho mình nhá đấy rồi tiếp theo thì uh, diễn biến từng năm đâu này diễn biến từng năm của tuổi cân ngọ thì năm 17 tuổi này à, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống có nhiều cơ hội làm việc mở ra trong học tập thành tích khá là cao năm 18 tuổi có nhiều niềm vui cuộc sống Ờ, trong cuộc sống trong năm có vận tài lộc bước sang 19 tuổi năm này tình cảm không được thuận lợi vướng phải nhiều khúc mắc suy nghĩ nhiều khiến cho căn ngọ không có tinh thần tỉnh táo với mọi thứ xung quanh rồi bước sang 20 tuổi gia đình có nhiều khúc mắc trong năm nhiều cơ hội việc nhiều cơ hội việc làm nếu biết nắm bắt tốt thì sẽ uh, có cuộc sống sẽ bước triển nhé bước phát triển đáng kể nhé cũng như là năm 20 tuổi đó bước sang 21 tuổi đến 25 tuổi 21 tuổi làm ăn thì tươi sáng chuyện gì cũng may mắn thuận lợi sự nghiệp và khá thành công có vận về tiền tài tình duyên rất là tốt đẹp năm 22 tuổi thì nhờ vào sự giúp đỡ của bạn bè nên giải quyết được nhiều vấn đề liên quan tới tiền của năm 23 tuổi thích hợp để làm ăn các cuộc giao thương buôn bán mở kinh doanh gì đó nhé à, sẽ rất là thuận lợi và phát triển bước sang năm 24 tuổi cần lưu ý hơn trong công việc Đấy, cẩn thận khi ra các quyết định về tài chính năm 25 tuổi có nhiều vướng phải nhiều chuyện ờ, như là buồn phiền bận vặt này cần lưu ý hơn với sức khỏe nhé rồi từ năm 26 tuổi đến 30 tuổi thì những năm những năm này vận số tốt đẹp nhé công nhân sự nghiệp đều là phát triển không ngừng nhé bước sang 26 đến 27 tuổi là khá may mắn về tiền tài cuộc sống vững chắc và tạo dựng được nhiều chỗ đứng trong công việc nhé 28 tuổi lên dần dần thời gian hơn cho gia đình và con cái công việc trong năm này không có gì đặc biệt cho lắm nhé chuyển sang năm 29 30 tuổi con đường sự nghiệp rộng mở vận may đã đến Đấy, từ năm 31 đến 35 tuổi 31 tuổi thì tình cảm phát triển nếu sinh con thì cuộc sống sẽ càng hạnh phúc hơn năm 32 đến 33 tuổi cuộc sống nhiều niềm vui tình cảm gia đình thì thuận lợi nhé công việc Ờ, công việc à, nhiều điều tốt đẹp bước sang 34 35 tuổi thì chú ý nhiều hơn về sức khỏe của bản thân nhé rồi bước sang năm 36 tuổi thì đến năm 40 tuổi luôn này 36 đến 40 tuổi này những năm này không nhiều không có ờ, nhiều may mắn về sự nghiệp nhưng tình cảm thì rất là thuận lợi nhé tình cảm thì vẫn rất thuận lợi này trong cuộc sống nhiều niềm vui là con cái ngoan ngoãn nghe lời này vào năm 40 tuổi sự nghiệp là ờ, nhiều điều thuận lợi nhé đấy có có được gọi là tài gõ cửa nhá tiền tài gõ cửa rồi thì phạm hướng chia sẻ luôn về cái à, thơ vận mạng của mình mỗi một tuổi đều có thơ vận mạng riêng của chính bản thân mình nhá thì phạm hướng sẽ chia sẻ đoán xem số mạng tuổi này ờ, cung lê mạng thổ là đất đường đi mùa hạ sinh đặng no chi thuận săn tháng 9 tháng 3 thân nhàn thu đông phải chịu nao đau mùa xuân dần mão biết bao khổ sầu Sân kỵ tháng riêng tháng 2 lặng hơn tháng khổ dày cực thân có điều nhờ được phước trời không thì bỏ xác rồi đời đã xong sân ra thọ nhỏ long đong thay tên đời họ hai dòng hai họ hai dòng mới an ai nói thiết yếu thọ than lòng cầm không được tiền cũng trao số gái căn ngọ mà hiền lỗi săn khổ lão như thuyền lân đinh đấy thì nếu mà ai mà săn vào mùa hạ nhá thì là là đặng số nhá tốt nhá đấy còn thu thu đông phải chịu khổ nao đau mùa xuân dần máu biết bao khổ sầu đấy là cái số này cũng chết hụt mới nằng rồi là thay tên đổi họ này nhiều khi cũng phải là gặp trường hợp như là uh, cha mẹ nhiều khi là phải là uh, cùng cha khác mẹ này đấy, một cha nữa một cha hai mẹ gì đấy nhá nó tùy vào theo cái số chúng ta nhá do trong số phận chúng ta ăn bài thì phạm hướng chia sẻ luôn thì cho mình về cái tổng quan nhé phạm hướng chia sẻ tổng quan thì nói chung nữ căn ngọ thì cũng sống có nhiều vận may tốt đẹp nhé trong tình cảm gia đình và tài lộc bước vào tuổi trung niên vận số bắt đầu có những bước triển tốt đẹp nhiều cơ hội xuất hiện để nếu mà biết cách nắm bắt thì cuộc sống sau này sẽ được cải thiện đáng kể hơn nhé tuy nhiên tình duyên lại không được may mắn bằng phẳng cho lắm hôn nhân hay gặp phải chuyện buồn phiền về già mới được hưởng uh, tình cảm tốt đẹp của con cháu Đấy, thì cái số uh, căn ngọ 1990 lưỡng mạng thì về đường lương duyên rất là khổ về đường lương duyên là nó rất là khổ sầu bi lắm để sau này về già thì mới được hưởng tình cảm tốt đẹp nhá Đấy, thì cái số này căn ngọ hưởng thọ trung bình từ 76 đến 88 tuổi nếu làm ăn nhiều Ờ, tích đức thì anh ở hiền lành thì sẽ được gia tăng niên kỷ nhé rồi phòng hướng chia sẻ luôn về cái phong thủy bạn mệnh của phong phong thủy cho mình nhé phong thủy màu sắc phong thủy công mình thì mạng mình là mạng thổ nhé mạng thổ ở đây nè thì màu sắc tương sinh tương hợp của mình đây thì mạng thổ là màu tương sinh của mình đó là màu đỏ này màu đỏ màu hồng màu tím này màu hợp với mình màu tương hợp với mình là màu vàng và màu lâu đất nhé mà cái màu khắc chế được đó là màu đen và màu xanh lướt còn bị khắc kỷ đó là bởi là màu xanh lục nhé có nghĩa là màu xanh lục không được sử dụng hay gọi gọi là màu xanh lá cây nhé là tuyệt đối không nên sử dụng màu xanh lá cây để ờ, làm phong thủy hoặc là mua xe mua cổ theo màu sắc phong thủy có không nên mua sơn nhà sơn cửa cũng không nên sử dụng màu xanh lục nhé đấy là phòng hữu chia sẻ cho tuổi căn ngọ nữ mạng nhé thì nói về phong thủy thì phòng hữu cũng đã chia sẻ xong hướng nhà rồi là màu sắc phong thủy rồi cũng đã xong nhé hướng nhà tắm hướng ờ, nhà bếp thì cũng xong rồi thì thôi thì ờ, bà con cô bác xem cái cân ờ, của phẩm hưởng này thì cũng đã lâu thì bà con thấy kênh phẩm hưởng yêu quý phẩm hưởng thì nhớ là đừng quên một cái đăng ký cho phẩm hưởng này và chia sẻ video cho mọi người cùng xem nhé thôi thì phẩm hưởng xin chào bà con cô bác nhé và phẩm hưởng xin uh, tạm dừng video tại đây nhé rồi xin chào bà con